mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Thiên Đi Như các bạn đã biết, TikTok là một xu hướng sử dụng trẻ hay là nơi đăng tải các video những hài hước và rất thời gian rất là ngắn hút được rất nhiều người nhưng không phải ai cũng có được lượt theo dõi cũng như là tin và follow cao vậy vậy chúng ta phải được mình tin không bị tụt mọi người hãy xem clip của mình đảm bảo thành công một mình đã thử nghiệm và nick mình từ 10 follow hiện tại đã hơn ba video thông tin thì các bạn nhớ là không yêu thì các bạn sẽ được tiếp theo các bạn yêu nhau các bạn nhớ like đăng ký kênh các nhận được email của mình nhé và các bạn thông minh tiếp theo là mật khẩu cho mình khẩu vị từ các bạn chọn đúng mật khẩu nào cũng được đã đăng nhập xong rồi các bạn tìm tài khoản và các bạn cần phải follow này có thể các bạn chỉ cần follow bằng hết email của mình thôi nhưng các bạn nhớ like đăng ký và bình nha để nhận được email một lệ nếu không tài khoản của các bạn sẽ bị khóa lắm Hiện nay thì thuật à, toán của TikTok này càng phát triển vì vậy rằng mọi người hãy có email thật. Nếu không, TikTok phát hiện thì có có bộ phận vật và sẽ không thể vẽ được từ bạn. Vì vậy, hãy nhớ ai dụng email của lẫn nhau thì TikTok sẽ bắt mọi người đăng nhập mật khẩu mà không vào được. Vì vậy mọi người hãy lấy email mình trả lời bình luận của mọi người nhé. Bước chân từng có lúc này, nếu bạn nào chưa đăng ký thì hãy tua lại dưới tiếp một vài tài khoản nữa để mọi người hết có sự tăng follow nhanh chóng thông tin nhanh chóng nhé mọi người hãy cùng chú ý cho rồi nào à, cũng một điều mình muốn nói với mọi người là mọi người có thể sử dụng kênh nhiều đích cụ khác nhau vậy nhé Để mọi người học một ai mọi người cũng biết follow được tăng follow cho người đó nữa để bây giờ là thích ý của mình để theo người ta follow là tăng thích như thế nào người ta nhìn vào thì mình sẽ đến cái quá trình là bốn bốn bốn bốn bốn để cho được tạo và follow tăng quá trình luôn khi mọi người follow bạn ơi hè nè đảm bảo mọi người đây là follow và phim không bị tụt nha sau chúng ta sẽ cùng đến cách hai nha và mình khuyên mọi người nên làm hai cách cùng lúc để đạt được kết quả tốt nhất đầu tiên mọi người vào thăm tìm kiếm và sau đó là từ khóa gallery à cái không chứ là cứ bỏ cái nào như thế này là mọi người nhớ là có mọi người làm vào cái cứ follow mình cho mình nhé sau đó cuối cùng mọi người quay trở lại là của mình các bạn sẽ tăng mình làm còn chưa được về trở lại ra và mình vào xem bộ bạn nào muốn lần sau mình cứ lướt lướt thì lại có follow mọi người đây mình vào luôn trăm chín cho mọi người xem nè đấy tăng nhanh kinh khủng mọi người ạ à.